Vân Anh xin kính chào quý vị và các bạn. À, thưa quý vị, à, chúng ta vẫn đang còn ở trong thời gian shelter in place, tức là ở nhà theo lời kêu gọi của Thống đốc tiểu bang California để tránh sự lây lan của dịch COVID-19. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua à, làm việc ở nhà cũng như là có nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên Vân Anh tìm hiểu rất rất là nhiều về dịch COVID-19 qua mạng xã hội, qua YouTube, qua TV À, tuy nhiên với sự hiểu biết hạn hẹp của Vân Anh, à, nói thật đôi khi Vân Anh cảm thấy rối và hoang mang. Do đó ngày hôm nay Vân Anh một lần nữa mời bác sĩ Lưu Quốc Bảo, một vị bác sĩ rất là quen thuộc tại San Diego. Bác sĩ Lưu Quốc Bảo là bác sĩ chuyên khoa về phổi, medical doctor, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Scripps San Diego và Vân Anh sẽ nhờ bác sĩ Lưu Quốc Bảo giải thích cho chúng ta cũng như cho chúng ta một cái nhìn từ góc nhìn chuyên môn y khoa. Trước hết Vân Anh xin chào bác sĩ Bảo. Xin chào chị Vân Anh và chào uh, tất cả các khán giả uh, ở San Diego cũng như ở khắp mọi nơi. À, vâng thưa quý vị, thời gian của bác sĩ Bảo rất là quý báu cho nên Vân Anh đi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay. À, thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết là hiện nay tất cả các bệnh viện hay là cơ quan y tế đã được cung cấp đầy đủ test kit, tức là cái dụng cụ y tế để xét nghiệm COVID-19 hay chưa thưa bác sĩ? Dạ, thì uh, xin nói rõ là lúc đầu đó thì uh, cơ quan CDC uh, à, phải cung cấp uh, cái test cho những cái uh, cơ quan y tế và bệnh viện nhưng mà sau này á, thì người ta đã cho phép những cái à, cơ quan y tế hoặc bệnh viện nhất là những bệnh viện của những trường đại học à, CDC chỉ cần à, gửi cho người ta năm cái thử nghiệm lúc đầu à, positive và năm cái negative để người ta à, kiểm tra lại và sau đó là à, các cái, cái công ty những cái uh, cơ sở y tế y tế khác đã bắt đầu uh, có quyền uh, làm test riêng của người ta không cần phải dựa vào CDC nữa và sau đó thì như vậy thì cái, cái mình nói là phải cần cung cấp test của CDC thì không có đúng nghĩa là uh, cái cái cái limit của những cái, cái, uh, uh, cơ sở y tế mà làm cái test đó là một người ta có thể làm được cái test hay không hai người ta làm được đó thì người ta có đầy đủ uh, nhân viên à, người ta có kinh nghiệm để làm cái test đó hay không và cái thứ ba quan trọng hơn nữa là người ta có đủ à, những cái à, người ta gọi là à, test à, à, à material đó là ví dụ như có một cái test cần cái buffer hoặc là cần cái cái cái, cái, cái, cái à, dụng cụ trong phòng thí nghiệm đó thì như chị biết là tất cả những cái cái, cái dụng cụ này bây giờ nó trở thành hiếm hoi à, À. người ta tìm không thấy cho nên cái cái số thử nghiệm test mà mỗi ngày mỗi cơ quan y tế đều làm được không phải là dựa dựa về cái CDC à, cung cấp cái test nhưng mà dựa theo cái khả năng của từ cái cơ quan y tế ở, à, ở cộng đồng uh, riêng rẽ mà cái tin vui nữa đó thì chỉ mới cách đây bữa nay là hôm bữa nay là ngày ngày 2 tháng 4 phải không thì mới dạ. cách đây chừng 3 ngày 3 3 hay 4 ngày vậy thôi thì cái à, một cái cơ quan à, một cái công ty biotech nữa là nó gọi là Abbott người ta vừa mới làm được à, một cái máy thử nghiệm của uh, cho test cho COVID-19 đó mà cái cái kết quả sẽ uh, sẽ có kết quả trong vòng 5 phút cho tới 10 phút cho nên hiện bây giờ rất có nhiều cơ quan y tế à, người ta muốn mua và à, là, sử dụng cái test của Abet này thì theo mình biết á, thì ở script chẳng hạn thì đã tiếp tục đã đã ký hợp đồng với Abet liền à, cách đây hai ngày đã ký rồi thì trong vòng một tuần nữa hai tuần nữa thì script sẽ có cái, cái test à, của Abet thì cái test này có một ngày có thể làm tới hàng trăm à, 500 cái test chẳng hạn thì à, nó sẽ không không có không, nó không có limit như bây giờ nhưng mà nó sẽ rồi nó cũng sẽ limit là tại vì mỗi ngày là mình càng test càng lên thì cái cái cái dụng cụ dạ. hoặc là những cái chất hóa học để xài để cần cần dùng như cho cái test này bị hiếm hoài ví dụ như chị biết khi mình làm cái test đó, mình đi mình ra người ta đặt cái cái swab đó là giống như cái Q-tip gì đó nó đặt vào trong mũi mình rồi nó xoay cái mũi mình rồi nó lấy cái chút mẫu rồi nó bỏ vào trong cái cái nước để mà nuôi vi siêu vi khuẩn đó rồi mới gửi lên cái test thì ngay cả cái swab đó đó bây giờ cũng hiếm hoi người, người ta mua không được yeah. À. Yeah. Dạ. Dạ. vâng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều à, như vậy thưa bác sĩ à, những ai thì được gửi đi thử nghiệm à, và giống như hồi nãy bác sĩ có nói đó là thử nghiệm có Vân Anh có nghe nói là thử nghiệm có khi lấy máu rồi có như giống như hồi nãy bác sĩ nói là là là lấy mẫu từ miệng hay mũi thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là những người như thế nào thì được thử nghiệm và phải qua những cái giai đoạn như thế nào Ok, thì mình nói luôn về vấn đề thì cái à, gần đây trong tuần trước à, một vài tuần trước thì có nhiều người đã à, biết được là có một vài một người bác sĩ à, ở cái vùng trong vùng à, xa Nam Cali này đã mua được một cái test ở uh, Nam Hàn và người ta thử nghiệm cái test COVID này là thử nghiệm về máu người ta uh, tới thì người ta lấy một giọt máu và đặt trong một cái uh, cái miếng nhỏ nhỏ xong rồi uh, đợi 5 10 phút 10 phút 15 phút thì sẽ có kết quả thì nói rõ hơn đó là cái test đó là khác với cái test mà hồi nãy giờ mình đang nói hồi nãy giờ mình đang nói là những cái test mà uh, dùng cái kỹ thuật gọi là RT-PCR nghĩa là người ta tìm cái cái uh, xác của con vi siêu vi khuẩn và người ta dùng cái uh, uh, cái cái, uh, kỹ thuật để mà biết là có có cái con vi khuẩn ngay trong cái mẫu đó hay không còn cái test mà thử máu đó thì nó không có không, không có thử nghiệm để tìm ra được cái xác hoặc là cái cái uh, ờ, DNA hoặc RNA nó thực ra là RNA của con vi của con siêu vi khuẩn của con virus mà nó tìm được nó tìm cái cái sự kháng thể nghĩa là khi mình bị nhiễm trùng rồi đó thì trong người mình nó sẽ tiết ra những cái chất kháng thể chất kháng thể cái thứ nhất là gọi là IgM cái thứ nhì là gọi là IgG à, thì cái chất nó nằm trong máu thì cái test mà uh, cái thứ nghiệm mình vừa nói đó mà thử máu đó thì người ta tìm thử là trong người mình đã, đã có chất kháng thể đối lại với con vi trùng đó con vi khuẩn đó hay không thì cái test thứ hai đó cái test máu đó là nó không có trực tiếp và khi mà nó trở lên dương tính á, thì cái người bị bệnh đó có thể là bị bệnh lâu rồi À, và theo như những cái xét nghiệm y khoa hiện bây giờ à, ví dụ như bài nói của tờ Lancet cách đây 2 tuần hoặc uh, tờ Nature mới ra đây một ngày April 1 thì khi trong cái bài đã nói không hai bài đã nói thì cái IgM nó nó tới một tuần nó mới bắt đầu lên và nó tới 3 tuần nó mới peak còn cái IgG á thì hai tuần đó, nó mới lên và có thể nó dài nó kéo dài được lâu hơn nhưng mà chưa biết là dài dài kéo dài bao nhiêu cho nên khi người bị bệnh ví dụ như vừa mới tiếp xúc với một người bị COVID-19 và về nhà mà phát bệnh phát bệnh có nghĩa là như thế nào phát bệnh có nghĩa là ho khó thở và có khi là lên lên uh, bị sốt và một phần nhỏ nữa là có bị đau bụng uh, tiêu chảy khi mình biết á, thì cái tình trạng của bệnh đó khi mà mình vừa con vi khuẩn nó nhập vào người mình á, thì mình sẽ phát bệnh trong vòng à, vài ba ngày có thể là 4 ngày mà nhiều nhất á, là 14 ngày bởi vậy nên chị mình chỉ biết là khi mà mình mình đi đâu mà, mà mình có tiếp xúc với người bị covid 19 đó mình về nhà đó mình báo với cơ quan y tế đó thì người ta bắt mình cách ly 14 ngày để coi thử mình có phát bệnh ờ, phát phát triển cái cái triệu chứng của bệnh không thì khi mình mới vừa vừa gặp một người bị Covid-19 về mình phát bệnh đó, thì trong cái thời gian đó chừng 4 hay 14 ngày á thì mình đi thử nếu mà thử về máu á thì có thể là nó dương tính và có thể nó là vẫn chưa được dương tính nghĩa là nó vẫn âm tính nhưng mà một vài ngày sau nữa mình mới dương tính và cũng có thể là khi mà mình đi thử máu đó nó dương tính đó, có nghĩa là mình đã mắc bệnh hoặc là đã trải qua hết cái ngày 14 ngày rồi cho tới khi mình khỏi bệnh rồi thì mình đi thử máu nó vẫn dương tính như thường cho nên cái test mà về máu đó nó không quan trọng để trong cái việc xét nghiệm là cái người tới xét nghiệm đó đã hoặc là đang bị bệnh hay không cái ừ. xét nghiệm về thử máu đó nó quan trọng một cái là để sau này sau khi qua dịch rồi hoặc là khi dịch ừ, mình, mình đã bắt, bắt đầu xuống lại xuống rồi đó thì cái người epidemiologist người ta muốn tìm hỏi là trong cộng đồng mình trong cái mùa dịch này có tất cả bao nhiêu người bị bệnh thì khi đó từ cái mẫu đó nó mới tại vì người ta đã hết bệnh rồi người ta qua hết rồi thì mình muốn hỏi mình muốn biết là trong cái trong dân số mình bao nhiêu người bệnh đó, thì mình nghĩ thử máu đó thì mới nói là mới mới biết được là trong cái trong cái tỷ lệ loan tràn của cái bệnh dịch vừa rồi đó trong cái thành phố này bao nhiêu người bị Dạ vâng. À, thưa bác sĩ như vậy thì nếu các văn phòng bác sĩ và các cơ quan y tế của từng địa phương làm các cuộc thử, ờ, thử nghiệm xong và có kết quả là dương tính, có nghĩa là positive, thì họ làm cách nào cho bệnh nhân biết để đi chữa trị? À, văn phòng bác sĩ hay là cơ quan y tế ờ, tại địa phương đó có cách giới thiệu cho họ đến bệnh viện để chữa trị hay không và người bệnh nhân đó phải làm như thế nào? Dạ, yeah, thì nói thêm một chút nữa cho rõ là những cái test hai cái test mình vừa nói vừa rồi đó khi mình làm về thử nghiệm về uh, kỹ thuật uh, nucleic acid đó thì những cái test đó không uh, những cái văn phòng bác sĩ ở ngoài đó văn phòng mà đứng riêng đó không có cái laboratory đó thì ừ. người ta không có cái license cái license đó ừ. là nó gọi là clear license C L I A license này rất là quan trọng tại vì những cái laboratory người ta phải có tiêu chuẩn đàng hoàng đạt những cái tiêu chuẩn như thế nào thì chính phủ mới cấp được cái license clear đó thì mới test được những cái cái, cái test mình nói là nucleic acid là RT-PCR hoặc là ngay cả Abbott e test vừa mới ra người ta đặt cái điều kiện như vậy và cái chuyện chị vừa nói câu hỏi của vậy rất là quan trọng là khi mà mình dương tính rồi ấy, mình phải làm như thế nào thì những cái cơ quan y tế những cơ quan y tế à, có trách nhiệm thì người ta đã chuẩn bị sẵn rồi ví dụ như một bệnh nhân gọi tới văn phòng uh, bây giờ mình nói script cho nó dễ dàng tại mình hiểu rõ những yeah. cái dạ. công chuyện ở, ở script rõ ràng rõ ràng thì là uh, bệnh nhân của một bác sĩ làm trong cái hệ thống của script chị vừa bị xuất hiện những cái uh, uh, triệu chứng rất là Ờ, đáng sợ đáng lo ngại ví dụ ho khó thở hoặc là lên sốt thì chị sẽ gọi cho điện thoại cho bác sĩ của chị thì yeah. Dạ. bác sĩ của chị vừa vừa nói chuyện xong đó thì nghĩ là ok chị này mình phải test thì người ta sẽ không gọi chị thẳng lên urgent care là liền tại vì như vậy thì sẽ có thể là nhiễm trùng cho những người xung quanh cho người ta à. người ta nói chị uh, uh, chưa đưa chị một số điện thoại và chị gọi cái số điện thoại đó cái điện thoại đó là chị sẽ gặp một người y tá người ta sẽ quay qua nói chuyện qua những cái triệu chứng của chị lại một lần nữa thấy người ta thấy là đáng lo ngại đáng test thì người ta sẽ nói cho chị một cái appointment ví dụ như nói 9 giờ rưỡi chị phải lái xe tới một cái ờ, địa điểm để mà để thử nghiệm thì bây giờ ở Super ở Torrey Pines chẳng hạn hoặc là Super Memorial hoặc là những cái cái con khác chị thấy ở ngoài đó người ta dựng mấy cái lều đó ờ. và và những cái lều đó là những cái chỗ để mà thử nghiệm thì người ta nói cho chị cái uh, appointment ví dụ như 10 giờ người ta hỏi chị đi xe gì màu gì số bảng xe như thế nào số mấy rồi người ta hẹn chị đó chị tới 10 giờ chị vừa mới tới chị sẽ gọi cái điện thoại chị nói tôi là tên là như thế này tôi có hẹn 10 giờ để thử nghiệm thì người ta kiểm soát lại thấy đúng cái xe đó đúng cái cái bản số đó thì nói chị ok về gì tới lều số 1 chẳng hạn người ta một hai ba ba bốn cái lều đó thì chị đem cái xe tới lều số 1 chị đậu xe vào thì người ta sẽ nói chị mở cửa cửa kiến xuống là người ta đã mặc đồ à, gọi là PPE người ta đeo mặc cái, cái uh, shield người đeo goggle đeo uh, khẩu trang rồi mặc đồ à, để khỏi ướt người rồi người ta sẽ đo nhiệt độ của chị người ta sẽ đo cái thử máu cái ờ, tọm độ oxygen gọi là oxygen sat của chị người ta sẽ nhìn thấy là chị có có có khẩn cấp hay không nghĩa là chị có khỏe hay là chị cần phải vô bệnh viện hay là chị có thể về nhà được yeah. Dạ. thì khi đó rồi người ta mới cái lấy cái test test trong cái mũi của chị rồi người ta bỏ vào và sẽ gửi đi rồi người ta sẽ dặn cho chị là chị về nhà chị phải cách ly ở nhà riêng một mình và chị kiểm soát là có sốt hay không có khó thở hay không và à, tiếp tục bác sĩ gia đình của chị sẽ liên liên lạc với chị và theo dõi tình hình của chị nếu như mà thử nghiệm mà dương tính á, thì người ta sẽ tiếp tục gọi điện thoại nếu như mà chị dương tính mặc bình nhẹ đó người ta để chị ở nhà không có đem đem ra bệnh viện nếu mà chị dương tính mà chị càng ngày nó càng nặng đó thì người ta sẽ cho chị nhập viện mà khi chị nhập viện á, người, người ta sẽ có người đón chị ngay từ ngoài và đem vào bệnh viện à, và cô lập liền cô lập ngay tại chỗ không có để à, lan tràn lan tràn lên cho những nhân viên khác hoặc những bệnh viện khác bệnh nhân khác À, thưa bác sĩ, bây giờ thì chúng ta đi vào à, những cái cập nhật về cái con số là à, tại California của chúng ta hay là tại Đức Mỹ những cái những cái data nào mà bác sĩ đang có à, bao nhiêu người bị nhiễm à, bao nhiêu người đang nằm bệnh viện và cái tỷ lệ tử vong như thế nào mà bác sĩ có thể cho quý vị khán giả một cách tổng quát thưa bác sĩ ok thì à, chị để để tại vì cái số cái con số này đó nó cập nhật hàng ngày có ngày ừ, đúng rồi dạ. ba ba bốn lần cho nên mình không có thể nào mình giữ chắc chắn được là là con số yeah, dạ, hiện yeah, bây dạ. giờ như thế yeah. nào à, cái tốt cái dễ nhất á, là ví dụ như mình nói ở địa phương của mình địa phương của mình à, trước ha rồi mình sẽ nói tới yeah, dạ, yeah. À, à, tổng quát ra ở địa phương của mình trước ok chị đợi tí ở San Diego nha quý vị dạ yeah. yeah, địa phương của mình nghĩa là uh, quận hạt San Diego cho tới ngày uh, 31 tây tháng 3 cái số này là tại vì mình hơi trễ một cái là mình chưa có update ngày dạ. hôm nay nhưng mà ngày 31 uh, 31 tây tháng 3 đó thì cả trong quận hạt San Diego 849 case ok uh, case này á uh, nghĩa là test positive còn uh, new case á, là 115 case nhưng cái số không đó mình nói cái số không đó, nó không có quan trọng tại vì sao mình biết là càng ngày nó sẽ càng tăng rồi mình chưa có chưa có à. qua khỏi cái con con dịch được nhưng mà cái dạ. quan trọng á từ cái cái case mới đó từ ngày hôm nay so với ngày hôm qua so với tuần trước nó có tăng lên hay không ừ. và cái và cái cái cái rate of rise nghĩa là nó tăng lên càng ngày nó càng cao hoặc là càng ngày nó cái cái cái cái, cái, cái ví dụ như nó tăng 10% mà ngày này ngày mai nó vẫn còn 10% thì mình vẫn mình còn hy vọng là chưa có chưa có bùng nổ nhưng mà nếu như mình dạ. ngày hôm nay so với ngày hôm qua 10 phần trăm nhưng mà ngày mai á nó lên tới 20 phần trăm và ngày hôm sau nữa là 30 phần trăm thì nó càng ngày nó càng lên thì cái số mình biết á thì ngày hôm qua cái số case mới á, là 131 ngày hôm nay á, cái số mới là 115 cho nên nó cũng chưa có tăng cao yeah. Dạ. nhưng mà nhưng mà so với tuần trước đó thì cái new case cỡ chừng 70 tới 80 và hai tuần trước nữa là 50 và ba tuần trước nữa là 15 tới 30 cho nên nếu như mình thấy như vậy á, thì trong vòng 3 tuần này á, thì mỗi tuần cái cái số mà new case á, nó vẫn vẫn còn lên cao à, hy vọng đó mình đặt được niềm tin ở ở California là so với California hoặc là New York chẳng hạn thì cái số tử vong đó uh, uh, nó gọi là doubling time nghĩa là ở New York á chừng 3 ngày tới 4 ngày á, là cái số người tử vong nó lên cấp 2 còn ở California mình đó thì cỡ chừng 4 5 ngày thì cái số tử vong nó mới double cho nên ừ. có nghĩa là có nghĩa là những cái gì mình đã làm ở California nghĩa là cách ly khuyên người mọi người ở nhà không ra đường rửa tay rửa tay thường xuyên ho thì phải ho vào cùi chỏ à, những cái gì mà à, à, mình đã làm ở California bây giờ nó đã có hiệu quả nhưng mà mình nên để ý là những công việc mình làm á, nó không có hiệu quả ngay lập tức những việc mình làm bây giờ đó thì nó sẽ mình sẽ thấy cái hiệu quả đó hai ba tuần sau tại vì sao ừ. tại khi vì khi khi một người bắt đầu bị lây bệnh đó từ ngày số 1 đó thì tới nhiều khi tới ngày 21 người ta mới tử vong hoặc là người ta mới khỏi bệnh ừ. thì cái số từ ngày số 1 đó nếu như mình có 5 người bệnh đó mà hai người bị tử vong đó thì tới ngày 21 thì mới biết là cái số tử vong mình nó bao, bao nhiêu chị thấy không cho nên nếu như dạ. mà ngay từ cái ngày số 1 mà cái số người bị lây bệnh nó thấp xuống đó thì tới 21 ngày mình mới thấy là cái số tử vong nó mới thấp xuống ừ. hiểu không cho nên mình phải mình phải cẩn thận là nhiều khi người ta thấy là ồ à, tình trạng bây giờ nó đỡ hơn hai ba tuần trước rồi thôi giờ mình ra ngoài mình bắt đầu đi yeah. Dạ. à, mua sắm hay là ăn uống vậy vẫn vẫn chưa chưa phải là bây giờ chưa phải là lúc mà mình nên làm những cái chuyện như vậy là mình nên biết là trên 80% những người bị à, bệnh COVID-19 sẽ khỏi bệnh và bệnh nhẹ không có nặng và cỡ chừng 15 20% thì à, có thể là nặng hơn và nặng hơn là như thế nào nặng hơn là phải vào bệnh viện và phải à, dùng hỗ trợ khí oxygen à, và trong 6 phần trăm 6 phần trăm thì phải à, bệnh nặng hơn nữa và phải vô à, à, intensive care unit là vùng chăm à, sóc phòng chăm sóc ờ, đặc biệt như, như, như dạ. Việt Nam nói à, và số lệ tử lệ uh, tử vong đó thì những cái mình biết á thì chưa có chính xác lắm nghĩa là ví dụ như ở uh, Nam Hàn đó cái số tử lệ tử vong có chấm sáu phần trăm ừ. tại sao như vậy tại vì tại vì á ở Nam Hàn đó người ta test rất là rộng lớn rất rất, rất là ừ. nhiều người cho nên cái số ở dưới đó số người tử vong ở, ở trên và chia cho cái số người bị bệnh ở dưới đó thì cái số người bị bệnh nó nó nhiều hơn và cái có thể là cái cái, cái số bệnh mà người bị bệnh nhẹ đó nó còn cao hơn cái 8 phần trăm 80 phần trăm lúc nãy mình vừa ừ. nói nó có thể là 90 hoặc là 90 mấy phần trăm lận cho nên cái số tử vong của Nam Hàn đó thì nó lại nhỏ hơn nó chấm sáu phần trăm còn cái số tử vong mà theo uh, số tỷ lệ của Trung Quốc đó thì nó 304% nhưng mình biết á thì khi mà ở Trung Quốc đó khi mà nó bùng lên rồi đó người ta không có test hết mọi người chỉ có cái người ừ. bệnh nặng người ta vào tới bệnh viện gặp được bác sĩ rồi mới mới test được cho và có tới khi mà khi người ta bỏ luôn cái test luôn người ta dùng dùng test scan luôn là tại vì đông quá nhiều quá người ta không có cái hết được cho nên đó khi mình thấy 3.4% á thì mình lo sợ nhưng mà có thể là cái số dưới đó cái số denominator đó nó nhỏ quá nó không có đủ ờ, tổng quát hết những yeah. người dạ. bị bệnh, bị bệnh cho nên cái số tỷ lệ tử vong nó sẽ cao lên ừ. nhưng mà cái quan trọng nữa khi mình nói giải thích hai cái trường hợp đó ở ngoài nước Mỹ đó thì nó hoàn toàn khác với lại cái trường hợp của mình ở nước Mỹ hiện giờ yeah, yeah. à, tại vì khi mình đang ở, ở ở đây đó mình bị limit nhiều cái thứ nhất là testing nãy vừa mình, vừa mới nói yeah. à, thứ nhì nữa thứ nhì nữa khi mà ví dụ ở New York chẳng hạn khi mà bệnh nhiều quá bùng nổ lên đó người ta không có thời giờ người ta không có nhân viên để mà test nữa người ta dồn dập hết nỗ nỗ, nỗ lực vào để chữa bệnh yeah. à, cho nên bây giờ mình chưa có nói chắc được là cái số tử vong của cái bệnh này như thế nào trường hợp này cũng giống như à. ở ở ý ở ý hoặc ở, ở tây ban nha cái số tỷ lệ tử vong nó rất là cao nó cỡ chừng như 3.4 40 phần ba ba hoặc bốn phần trăm giống như ở ở Trung Cộng nhưng mà mình không có rõ là có chính xác hay không là tại vì cái test nó vẫn dạ. là vâng. vẫn là limit dạ yeah. Dạ, vâng. À, thưa bác sĩ hiện nay thì những người có những cái chứng bệnh à, người ta hay gọi là underlying conditions á, những người đã có cái những bệnh à, um, thường đã có những bệnh riêng cho mình rồi thì những chứng bệnh nào là những người có tỷ lệ cao um, để bị uh, nguy hiểm khi mắc chứng bệnh này thưa bác sĩ? Ok, mình sẽ nói về những cái chứng bệnh đó và cái quan trọng nữa là mình nói về số cái tuổi cái tuổi tuổi tác của mình nó cũng vẫn là rất là quan dạ. trọng những cái chứng bệnh mà uh, người ta nói là chronic condition ờ, mà nó làm cho giảm cái kháng thể của mình và mình sẽ có tỷ lệ bị nặng hơn nếu như mình bị yeah. Dạ. mình bị covid 19 à, ờ, là người ta nói là diabetes tiểu đường ha mm. bệnh à, kinh niên đường đường hô hấp nghĩa là chronic ừ. pulmonary or chronic respiratory problem giống như là uh, suyễn asthma ừ. hoặc là uh, bệnh uh, nghẽn ừ, kho uh, khí quản nghẽn khí quản kinh niên là COPD, COPD à, rồi người bệnh tim người bệnh uh, tăng sông à, và những người đó, đó khi và những người bị uh, miễn bị miễn nhiễm hoặc là những ờ, immunosuppression đó là những cái bệnh mà uh, người ta phải hoặc là uh, bị uh, trong cơ thể người ta bị bị cái, giảm cái kháng sức kháng thể hoặc là người ta phải uống thuốc để mà giảm cái uh, để cái, cái, cái sức đề kháng của trong trong trong đề người kháng, đó thì những yeah. Dạ. người đó dạ yeah, thì những người đó sẽ bị nặng hơn và về tuổi tác đó thì à, mình biết á cái mà đều có vẻ là ngạc nhiên chút xíu đó là khi mình thấy những cái test mà ở California nhà hạn thì cái số tuổi mà người mắc bệnh COVID-19 đó nó không phải là người lớn tuổi mới bị mà tới tới 34% những người dương tính là tuổi trẻ cỡ chừng 30 đến 50 và số một số bệnh những người uh, nhỏ hơn nữa cũng vẫn vẫn vẫn bị uh, dương tính khi mình test COVID-19. Những người này có thể là bệnh nhẹ, giống như là bị cảm nhẹ thôi, người ta không ừ. có bệnh không có nặng. Nhưng mà test ra họ sẽ thấy là có một số người nhỏ tuổi vẫn bị ờ, COVID-19 như thường. Covid-19 bình thường. Như vậy, cái quan trọng nữa để cho mình hiểu biết cái chuyện cái vấn đề rõ ràng hơn nữa là khi mình bị Covid-19 đó cái tỷ lệ tử vong của mình đó nó càng cao nếu như mình càng lớn tuổi. Ừ. Nếu như mà tuổi 50 trở xuống á, thì tỷ lệ tử vong á, là chỉ có chấm một phần trăm chấm một là cỡ bằng cái bằng cái ờ, tỷ lệ tử vong của cúm hàng năm là influenza đó ừ. khi mình tuổi từ 50 tới 60 á, thì tỷ lệ tử vong nó lên tới chấm 6 rồi khi mình từ 60 đến 70 á, nó lên chừng 6 7 mà mình từ trên 80 á, tỷ lệ tử vong nó tới trên 15 cho nên là cái cái cái cái cái thứ nhất á, là cái tỷ lệ mình có thể bị nhiễm con COVID-19 nó không khác giữa là khi mình lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi. Nhưng mà dạ. cái nhưng mà cái tỷ lệ mà tử vong đó thì nó càng ngày tuổi mình càng cao thì cái tỷ lệ tử tử vong của mình nó nó càng cao mà nó không phải là lên từ từ từ, từ như vậy nhưng mà nó sẽ lên một cái nó gọi là exponential. À vâng, à, bác sĩ Bảo nói là cái cái mối lo ngại mà mọi người lo ngại về cái đại dịch Covid-19 này không phải là chỉ cho à, chúng ta mà chính những nhân viên y tế họ cũng có cái mối lo ngại, lo sợ giống như chúng ta. Như vậy thì bác sĩ Bảo có lời chia sẻ như thế nào với tất cả quý vị là chúng ta làm gì để phòng bệnh dịch mà không phải lo lắng thái quá gọi là panic thưa bác sĩ? Dạ, cái mà quan trọng nhất là mình phải tìm hiểu về cái bệnh của cái bệnh như thế nào khi mình không hiểu rõ vấn đề đó thì mình sẽ hoang mang và lo sợ và cái mà mình thấy nó lan còn nhanh hơn cái dịch nữa là những cái tin đồn những cái lời nói không có chính xác làm cho mọi người hoang mang và không không biết cái nào đúng cái này sai lo sợ thôi bác sĩ ha dạ dạ làm làm thêm lo sợ thêm nhiều nữa cho nên cái quan trọng á, là mình phải biết rõ vấn đề thì cái mà mình thấy là bà con hay hiểu lầm nhiều nhất á, là cái con vi khuẩn này có con siêu vi khuẩn này đó nó lan từ người qua người nó lan như cách nào khi mình không biết đó thì mình lại lo ok đôi khi mình đi vô cái phòng đó rồi mình vô cái chợ đó rồi có người người ta à, dương tính rồi mình sẽ về mình cũng bị dương tính như thường đó không không phải là như vậy nó không phải một trăm phần trăm như vậy cái con này nó nó lan từ người qua người nó lan từng cái giọt nước giọt nước đó là khi người ta ho ra người ta hắt xì ra và có thể là khi người ta, người ta nói chuyện rồi văng cái nước ra và nếu như mình ở gần đó trong cái uh, uh, vi phạm là trong cái ờ, phạm phạm vi là cỡ chừng uh, 2 mét hoặc là 6 6 feet thì mình sẽ hít thở cái cái giọt nước đó vào trong người mình là lúc đó mình mới có thể là bị lan bệnh bị nhiễm dạ. bị bị bị nhiễm bệnh thì bởi như vậy người mình người ta mới khuyên mình là phải cách nhau à, 2 mét 6 dạ. dạ. feet nhiều khi người ta um, nói hoặc là ho hoặc là hắt xì xong những cái giọt đó nó bay ra ngoài rồi nó rớt xuống nó động trên trên bàn hoặc là trên ghế lên những cái mặt phẳng xong rồi người ta đứng lại người ta đi xong mà bạn tới bạn ngồi đó rồi bạn đụng vào cái bàn đó hoặc cái ghế đó đụng vào cái tay nó dính cái trên tay mình nghĩa là cái con vi con siêu phi rồi bây giờ nó nằm trên bàn tay mình rồi mình không rửa tay rồi mình đụng vào mặt mình, đặt vào mũi ừ. mình à. vào miệng miệng mình thì lúc đó mình sẽ bị uh, lây nhiễm nhiễm yeah. Dạ. bởi bởi như vậy cho nên mình cái lời khuyên người ta nói là ho thì phải ho vô vô củi tay và mình phải rửa tay nhiều cách xa 2 mét khi mình hiểu những cái lời khuyên như vậy đó thì mình dễ dàng mình bớt có hoang mang đi đúng không dạ vâng cái cái mà khó hiểu hoặc là uh, có vẻ là người ta có việc do dự lên, lên cái, cái lúc thì có lúc thì không á thì cái lời khuyên là có nên mang khẩu trang hay không đúng không đi ra ngoài mình có nên mang khẩu trang hay không cái lời khuyên chính thức hiện bây giờ của WHO của CDC là khi mình khỏe mạnh mình không phải là người bệnh hoặc là mình không có phải là người săn sóc cho một người bệnh thì mình không cần phải mang khẩu trang ok nghĩa là nếu như mình bị bệnh hoặc là mình là người đang săn sóc cho một người bị bệnh thì mình nên mang khẩu trang ok nhưng mà có một cái trường hợp đặc biệt nghĩa là nếu như um, à, người, ờ, chị vào trong bệnh viện hoặc là trong cái văn phòng y tế thì thấy là nhân viên y tế ai cũng mang khẩu trang hết thì làm cho người người ngoài đó người ta mới khó hiểu người ta hỏi là tại sao nhân viên y tế mang khẩu trang mà không cho người người dân mang yeah. khẩu dạ. trang à, thì cái này á người hơi khó hiểu chút xíu nhưng mà nó rất là rõ ràng nghĩa là khi mà nhân viên mang y tế mang khẩu trang á, là có hai tác dụng cái tác dụng đầu tiên á, quan trọng nhất á, là người ta không muốn nhân viên y tế loan bệnh cho bệnh nhân hoặc người vào trong cơ sở y tế tại vì sao tại vì nhân viên y tế là có thể bị nhiễm bệnh dễ, dễ dàng hơn cao. nhiều hơn là dân người yeah. Dạ. cao hơn yeah. Dạ. người ngoài Dạ. là tại vì người ta tiếp xúc biết bao nhiêu bệnh nhân có yeah. Dạ. người bệnh có người không yeah. Dạ. bệnh mà yeah. khi mình biết á, là nhân viên nhân viên y tế cũng như người thường khi bị bệnh rồi có thể mình loan nhiễm cho người khác trước khi mình phát hiện những triệu chứng một câu hỏi à, cũng rất là khó khăn để mình anh hỏi bác sĩ câu này bác sĩ bảo cũng như là rất nhiều những vị bác sĩ khác đang làm việc trực tiếp với các bệnh nhân ờ, COVID-19 đang ở tiền tuyến và đương đầu với cơn đại dịch này thì cá nhân bác sĩ Bảo thấy thế nào? Bác sĩ Bảo có sợ một ngày nào đó mình sẽ bị nhiễm COVID-19 hay không thưa bác sĩ? Dạ, yeah, thì cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi này. À, theo như mình á, thì ý riêng của mình á, mà mình nghĩ thì cái ý của mình không có khác gì với những cái nhân viên y tế khác. Nghĩa là khi mình đã chọn là mình là người làm việc trong lĩnh vực y tế thì mình phải mình đã đã sẵn sàng trước rồi là mình biết trước là có thể là một ngày nào đó mình sẽ bị nhiễm trùng và theo cá nhân mình á thì mình đã qua được rất là nhiều cái cái dịch cho nên mình không có không không phải là mình lo sợ mình phải hiểu rõ vấn đề để mình làm thế nào để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho bình dân của mình thì mình ở trong nghề từ hồi có AIDS, HIV là ờ, từ tám cuối thập thập niên 80 90 rồi qua SARS rồi qua MERS rồi qua uh, H1N1 2009 rồi bây giờ là là là cái dịch này mới thì dĩ nhiên là cái cái này thì nặng hơn những cái khác là ờ, nó có vẻ là ờ, đáng lo ngại lo ngại hơn những cái khác nhưng mà uh, nếu như mình mình mình mình phải làm sao mà mình gạt qua những cái tin tức ở bên ngoài để cho mình mình concentrate là mình mình làm việc một cái bệnh nhân trước mặt của mình trước mình lo cái chuyện đó trước mình lo cẩn thận hoàn toàn cho cái cái cái cái, cái, cái tình trạng trước mặt mình thì mình không cần phải lo sợ những cái, cái chuyện ở phía, phía ngoài hoặc là ngày mai như thế nào ngày mốt như thế nào Vân Anh cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo rất là nhiều trong thời gian quý báu vừa qua đã chia sẻ với quý vị khán giả những thông tin cập nhật nhất và cần thiết nhất à, về đại dịch COVID-19 này. Vân à, Anh mong là bác sĩ à, sẽ giữ sức khỏe và Vân Anh cùng tất cả quý vị khán giả và bạn bè xin tiếp tục cầu nguyện riêng cho bác sĩ Lưu Quốc Bảo cũng như là tất cả các vị bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang làm việc trực tiếp để chống với đại nạn dịch COVID-19 này cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo rất là nhiều